Chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu hoa hướng dương như thế này Đối với mẫu hoa này có nhiều ứng dụng ha Các bạn có thể sử dụng tăng size để làm mẫu đế ốp ly cũng được Hoặc là tăng giảm size để mình trang trí cho những sản phẩm handmade của mình Để làm cái mẫu này ở đây mình sử dụng là sợi dệt trơn ha Sợi có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm ba kim móc mình dùng kim móc 3.5 mm đầu kim nó sẽ có cái độ dày dày hơn so với sợi len 1 phần 2 ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách móc đầu tiên tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn liên tiếp một hai ba bốn năm sáu và bảy khi có được 7 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên nắm sợi len ngắn này gút thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên nè đây là cái mũi móc đơn đầu tiên ha móc vào chân móc này một mũi dời để mình kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích ta có được vòng tròn đầu tiên với 7 mũi móc đơn vòng móc thứ hai sẽ có 7 chân móc của 7 mũi móc ở phía dưới ha thì chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời móc vào hai mũi móc đơn tương tự cho 6 chân móc còn lại mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn chân móc thứ ba móc hai mũi móc đơn chân móc thứ tư móc hai mũi móc đơn chân móc thứ năm móc hai mũi móc đơn chân móc thứ sáu móc hai mũi móc đơn và chân móc thứ bảy móc hai mũi móc đơn như vậy là vòng tròn thứ hai của mình sẽ có được 14 chân móc kết thúc vòng móc này đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đây một mũi dời ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ hai ha nó sẽ có số mũi móc gấp đôi so với vòng một móc lên một xích để cho phần nhựa hoa của mình nó to ra thì hàng móc thứ ba chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc một hai ta được một cụm móc nè một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân thì các bạn móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng chân bên cạnh một mũi móc đơn thì xen kẽ chân kế tiếp là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta có cụm thứ hai rồi nè tiếp tục cụm thứ ba cụm móc thứ tư cụm móc thứ năm cụm móc thứ sáu và cụm móc thứ bảy sau khi kết thúc vòng thì tương tự như các vòng móc bên trên đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời như vậy là vòng móc thứ ba của mình cũng tăng lên được 7 mũi móc tức là mình sẽ có 7 cụm như thế này ha lên một xích đây vòng móc thứ ba của mình có 7 cụm nè cộng thứ nhất cộng thứ hai cộng thứ ba cộng thứ tư cộng thứ năm cộng thứ sáu và cụm móc thứ bảy nó sẽ giúp cho vòng tròn của mình nó có cái độ rộng ra để mình tạo cái độ rộng cho phần nhụy ha hàng móc thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình một mũi ở đây tức là phía dưới mình có một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân thì hàng móc kế tiếp sẽ là hai mũi xen kẽ hai mũi cùng chân ha chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời nè móc vào một mũi móc đơn chân bên cạnh một mũi móc đơn có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp thì chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có một cụm móc như thế này móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến hết vòng ha sau đó các bạn sẽ tăng cho mình thêm nhiều vòng móc nữa làm sao cho cái vòng tròn này nó có đủ cái độ rộng và cách tăng thì mình cũng tăng cái số mũi móc đơn xen kẽ nè ví dụ như ở phía dưới mình tăng hai mũi rồi thì hàng kế tiếp sẽ là ba mũi xen kẽ hai cùng chân tiếp tục là bốn mũi xen kẽ hai mũi cùng chân ha hàng này là hai mũi nè tiếp tục là hai mũi cùng chân ở đây mình đã tăng lên tổng cộng là 5 hàng móc cho phần nhụy hoa và nó đã có đủ cái độ rộng rồi ha thì kết thúc vòng móc này mình sẽ dừng lại ở cụm 3 mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân nè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 các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len màu vàng ra phía sau ở cái phần nhụy hoa đây là sợi len thừa thì cái chân móc phía trước của sợi len thừa là chân móc mà mình móc mũi dời vào đó phía sau của sợi len thừa sẽ là chân của mũi dời nè đây ta để ý ở phía sau nó là chân của mũi dời ha ta sẽ đâm kim vào cái chân mũi dời đó đưa sợi len ra phía sau nè kéo len qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích một hai ba khi có được 3 mũi móc xích rồi cánh hoa đầu tiên mình sẽ tạo ở ba chân móc liên tiếp với nhau lưu ý khi móc nhớ giấu cho mình sợi len thừa màu vàng vào trong mũi móc luôn nhé thì cái cách móc cánh thứ nhất các bạn sẽ móc như sau ta lấy len lên kim đâm kim vào chân đầu tiên sẽ là chân mà mình móc mũi dời ở cái phần nhụy hoa đâm kim vào đó kéo len qua chân móc sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim lúc này trên kim sẽ có hai chân móc ha tiếp tục lấy lên đâm kim vào chân kế bên kéo len qua chân móc trên kim có 4 mũi thì kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy lên đâm kim vào chân thứ ba kéo lên kéo qua hai chân trên kim khi trên kim mình đã có được 4 mũi móc như thế này ta kéo lên qua hết chân móc trên kim từ đây mình tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 1 2 3 đâm kim vào chân móc xích đầu tiên sẽ là cái chân sát cái chụm này nè móc vào đó một mũi dời móc lên 3 xích 1 2 3 di chuyển kim đến chân móc thứ ba mà mình móc cái phần cánh hoa đầu tiên á móc vào đó một mũi dời như vậy là mình vừa hoàn tất được cánh đầu tiên nè sợi len thừa của mình khi giấu vào trong mũi móc thì nó sẽ như thế này ha guốc lại cho cánh của mình nó được đều hơn để móc tiếp cánh thứ hai các bạn sẽ làm tương tự giống như cánh đầu tiên này từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1 2 3 đâm kim vào ba chân móc liên tiếp với nhau sẽ là ba cái chân móc sát bên này nè ha lấy len lần thứ nhất đâm kim kéo lên kéo qua hai chân trên kim đẩy lên lần thứ hai chân móc thứ hai nè kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy lên lần thứ ba đâm vào chân thứ ba kéo lên kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo len qua hết bốn chân trên kim từ đây móc lên 3 mũi xích đâm kim vào chân xích của mũi chậm nè móc một mũi dời móc lên 3 xích di chuyển kim đến chân móc thứ ba của cánh hoa móc một mũi dời ta hoàn tất được cánh thứ hai thì các bạn sẽ tạo cho mình các cái cánh hoa tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng lên 3 xích lấy len và đâm kim lần lượt vào ba chân móc liên tiếp với nhau lần thứ nhất kéo qua hai chân lần thứ hai kéo qua hai chân lần thứ ba kéo qua hai chân sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim móc lên 3 xích đâm kim vào chân xích của mũi chậm móc một mũi dời lên 3 xích di chuyển kim đến chân móc thứ ba của cánh hoa móc một mũi dời sau đó móc tương tự cho đến hết vòng ha ta sẽ có được các cái cánh hoa như thế này móc tương tự cho đến hết sau khi đã móc được hết cái cánh hoa cho đến cuối vòng rồi thì ở cuối vòng của mình sẽ còn dư lại hai chân móc thì cánh hoa cuối cùng các bạn sẽ tạo cho mình một cánh hoa ở cái chân móc của mũi dời kết thúc của phần nhụy hoa là cái chân mà mình đâm kim đầu tiên và hai cái chân móc mà mình chừa ra ở đây ha tức là ba chân này mình sẽ tạo cánh hoa nè lên 3 xích lấy len và đâm kim vào ba chân nè chân thứ nhất tiếp tục lấy len đâm kim chân thứ hai lấy len và đâm kim chân thứ ba cũng là chân mà mình bắt đầu móc cánh hoa đầu tiên á kéo qua hết bốn chân trên kim lên 3 xích đâm kim vào chân của mũi chậm nè móc một mũi dời lên 3 xích kết thúc cánh hoa này ta cũng đâm kim lần thứ ba vào cái chân móc mà mình bắt đầu móc cánh hoa đầu tiên ha móc vào một mũi dời sau đó kéo và cắt len sợi len thừa của mình lúc này nó đang nằm ở mặt phải ta dùng kim móc đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời đó kéo sợi len ra phía sau như vậy là phần cánh hoa của mình vừa hoàn tất ha và mình cũng hoàn tất được một cái mẫu hoa dùng để trang trí như thế này giấu cho mình các cái sợi len thừa vào trong mũi móc thì ta có thể sử dụng cái phần này để làm đế ốp ly cũng được hoặc là trang trí cho nhiều sản phẩm khác nhau cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn hơn ha chúc các bạn thành công